vô gì hết trơn Ồ, dạo này hết tóc rồi đó hả? Ừ, mới hết rồi con ơi Sức khỏe sao rồi? Dạo này ổn không bà? Cái này đi đứng hết được rồi, đứng lâu không được mà ngồi lâu không được nữa nè Ngồi lâu không được luôn, nhưng mà con mắt thì giờ thì thấy đường rồi phải không? Ờ, mắt thì thấy đường Mà đi đứng... Ờ, gửi bà... Gửi bà mấy hộp sữa nha ừ. Sữa Ensure uống cho tốt cho sức khỏe đứng hồi mãi nói chuyện với Phước chút mà nó đau ngang đây nè đau cái xương sống bị hồi đó bà hai ngồi đường chạy đường lứ suốt ngày suốt đêm dạ. thấy dạo à, dạo này bà cũng khỏe cũng đỡ cũng mừng ừ. hớt tóc xong thấy nó mặt mày nó sáng sủa ra với lại uh, gì nghe nó sáng sủa thấy kỳ quá sáng sáng láng đi <laughs> sao nè uh, mắt của bà của chú anh chị thì đợt trước á, cũng nhờ sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân á à, sau khi mà sửa chữa nhà lại cho bà xong rồi cũng ờ, nhờ cô lệ ở bên đây à, dẫn bà đi khám mắt và mổ mắt xong giờ là thấy rõ hết trơn rồi khỏe thấy rồi ha mà chị có con mắt đây hồi đó mổ ở châu thành a này giờ nó không thấy đường dạ giờ chỉ như được bên thôi ha ờ, được bên trái nhưng mà vậy nó còn đỡ hơn là đỡ hồi hơn. xưa nhiều ừ. quá trời nè bà thợ đây là cô chú anh chị ông tà nè ờ, nhóc hết trơn Hồi giờ này thấy cô Lệ bán bún bên đây nữa Bà có ăn bún không? Ăn, à, sáng ăn rồi đặng uống thuốc vô nè Uống à. thuốc nhức nó đau thắt ngang lưng nè Dạ Bị thần kinh tọa nè rồi mình thử ra phải uống cầm chừng mỗi ngày vậy đó dạ trong con vô hả trong vô thông hả ừ, dạo này dịch quá trời con đi được tới ờ, cái chỗ ờ, cái chỗ ngã tư ngã tư chỗ ngay cầu kh chín đó, ừ. tới ngay chỗ đó là bắt phải vòng ờ, về rồi đợt trước là dịch đó người ta đâu cho đi ừ. nhưng giờ thì nhờ cũng tiêm hai mũi rồi xong rồi với lại tại dạo này trên cần thơ con dịch quá trời cái số ca nó tăng lên quá rồi bà hai ở đây có chích gì chân chưa bà hai có bệnh nền gì người ta đâu dám chích không có chích luôn ừ không có chích luôn dạ rồi ở trong nhà đâu không ở đâu có đi đâu đâu phải không đâu có đi đâu mà ông kiểu ngách kia mà kêu đi test đó, bà hai sửa sẵn đi cái ông nói trời ơi bà không có đi đâu mà mà mà test, test gì, gì hả test gì mấy gì trong lỗ mũi đó dạ test coi mình có à, bệnh uh... covid không phải không ừ covid không mà ông trường ách mà ông nói trời ơi bà chết làm chi à, mà bà có đi đâu đâu mà có gì thấy bà cũng khỏe tối ngày bà ở trong nhà không mà bà không có đi dạo này con thấy bà hai cái mặt tròn hơn á lúc Hình như là, là, là... Ờ, hai uống thuốc tàu đó ờ. rồi, rồi ăn cơm cũng được rồi ờ, thấy giống như giống như là có lên cân hay sao ta hay là hay là cứ thấy cái cái dáng thì thấy vẫn ốm mà cái mặt thì nó nó tròn ra nè cô chú anh chị mà mà, mà trái hồng trắng tươi nè đó còn bên đây là con gà con gà quyền hội gà này sẽ cái chục năm rồi đó ừ, mấy năm nữa chứ hơn luôn rồi ha ừ. không thôi ha ừ. chắc bà tắm rửa tối ngày quá ừ tắm rửa thả ra đồ này kia dạ. à, hai bữa rồi là hai không có thả ra không có tắm gì bị nhất cái xương sống quá trời ngồi lâu không được nè dạ rồi cơm nước rồi dạo này là cô lệ nấu cho bà hay là bà tự nấu rồi bà tự nấu lâu lắm rồi dạ bắt đầu từ mình thấy uh, thấy đường, đường rồi lại giờ. dạ đây là cô chủ anh chị trong đây là cái chỗ bà ở nha chỗ ngủ của bà sạch sẽ đợt trước thì ờ, đó cũng làm nhà vệ sinh vô nước là nhà tắm rồi cho bà ờ, bên đây là cô lệ cô lệ thì dạo này bán bún tại nhà luôn này là cổng sau thì qua mé cô lệ sạch sẽ không biết dạo này bà sao cũng ờ, ở ờ, ngoài rồi cũng lo rồi thấy thôi chắc cô lệ thấy cô lệ không có điện thoại đồ gì thì con nghĩ là bà chắc cũng ổn bởi vì ờ, đợi bớt dịch là con nhào vô liền thấy vừa qua là cái chốt hồi nãy là tưởng là nó ghé ngay cái chốt nó đuổi về nữa chứ ai nhà hơn tiếng nãy cho đi qua rồi đợt trước bị đuổi hết lần về rồi không cho qua qua là phải có giấy của bên ủy ban của bên ủy ban người ta cho qua mới qua rồi xong rồi ờ, nếu mà qua là bắt ở trên xe luôn niêm phong cái tờ giấy lại không cho xuống xe rồi nó rồi không xuống xe không gì trơn rồi ghé đây rồi lấy dòm bạn cái rồi đi thôi vòng về luôn tức là họ không cho xuống xe luôn á họ dán tờ giấy ngoài cái cửa lại nói chung đó là cũng dịch quá mình cũng phải hiểu rồi ha cũng phải thông cảm chứ bà hai lo anh thấy ờ, con không có vô đó bà dạ. biết không có gì không mà thấy không có vô với lại dịch này làm sao mà đi được bà hai cũng biết trong thì có trong nhưng dạ. mà biết cái tình cảnh bây giờ dịch như vậy đấy làm sao đây rồi dạo này bà uống thuốc thuốc tàu là thuốc gì thuốc um, rồi bà bỏ cái Bà ờ, thuốc là thuốc nhức mỏi là thuốc à, gì thuốc nhức mỏi với bị thần kinh tọa đó dạ rồi đợt dịch này ở bên xã phường gì có hỗ trợ ờ, gạo không tiền bạc cái gì không gì hết trơn vậy đó hả à, không có một miếng gì hết trơn cái địa chỉ của bà ở đây là để phước đọc lại cho cô chú anh chị xem nha đây tại đây nó có cái bản mừng thọ của bà nè bà là Nguyễn Thị Hai sinh năm 1946 ấp uh, Trường Thuận A xã Trường Long Tây huyện Châu Thành của tỉnh Hậu Giang đây tên thường gọi là bà hai cô đơn Phước biết bà chắc đây giờ cũng ờ, chắc cả hai năm rồi ờ. đủ thứ chuyện xảy ra chứ ha ờ. nhà mưa có dột không bà không không ha ở vậy là cũng đột, có một miếng từ bên dạ. đó qua này có miếng một. này là chiếc sữa là cho bà luôn nè sơn phết rồi lại sạch sẽ rồi sáng nay bà ăn gì rồi ăn bún hả ừ, chiều mới ăn cơm ừ. ăn giờ nhiều không hả ba hai ăn một tô mà cô lại nói bà hai ăn nhiều đó ăn nhiều mới no chứ mày <laughs> giống như dạo này là ăn uống được nhiều hơn xưa ăn phải không uống được nhiều hơn xưa với lại cặp mắt thì nó sáng đi tới lui thoải ờ, mái ừ đi tới lui thoải mái mà bà hai từ hơi tới giờ bà hai không dám đi ra lộ nữa đúng rồi dịch mà ờ, đừng đi chi bà ở trong nhà cho nó chắc trong nhà không à. từ đó từ cái cục đó đi làm sao làm sao tới đó rồi đã sáng quét dọn lau chùi đồ rồi xong xuôi rồi thôi chứ không có đi đâu hết trơn gà là bà thường tắm thường xuyên cho nó hay sao ạ à? ừ, tắm. cái này sẽ chọn ha sạch sẽ nó mang dữ lắm đi phước ờ, ơi dạ nó không thấy bà hai ờ, ngồi ở đây này là không thấy bà hai cái nó kêu hoài vậy đó chứ bà hai nằm chậm chưa nắng bà hai nằm chậm nói tao ở đây mày làm gì kêu hoài cho nó nín thình luôn vậy đó dạ nó biết nghe người đứa nít vậy ở trong nhà gì rồi có đeo khẩu trang gì không hay là khỏi đeo luôn mà hai có, có đi, đi đâu đâu hả có đi đâu mới đeo đi à. lộ đi dài dài đi mà chắc cũng đâu được đi đi xa phải không nhức mỏi rồi đi đâu nổi đâu ừ đâu có đi nổi xa đi thì được tới lui trong nhà vậy thôi chứ không có đi xa dạ ủa rồi bên xã này à, bà bà chắc là chưa được 80 à, bởi chưa được hỗ trợ người trên 80 phải không nhưng mà có hỗ trợ người à, neo đơn gì không lớn tuổi uh, nghèo gì nữa không còn hỗ trợ ngàn nào không không từ ấy tới giờ không có miếng nào hết trơn dạ yeah mới đây sắp tết tới nữa rồi đó bà hai ừ sắp tết tới à. tết nữa rồi con thì giờ ghé gửi bà sữa ha với lâu lâu thì bữa nay sẵn thì gửi cho bà à, chút ít bà bỏ túi bà xài nha ừ cái này thì uh, con cũng không có nhiều tiền uh, cũng của con tự bỏ ra tại bữa nay con đi thăm nhiều cụ nữa có nhiều thì ghé uh, gửi nhiều cho bà 500 ngàn nha để bỏ túi nha đây tấm lòng thôi của con gửi cho bà với uh, sữa nè sữa ensure 6 hộp sữa ensure này để cho bà uống cho nó có sức khỏe mấy đợt tiền đợt trước uh, tiền gửi cô lệ bà lấy lên hết trơn chưa xài chưa dạ, hay là có lâu lâu uh... bà lấy xài hết trơn rồi bị uh, bị uh, chích thuốc dạ. chứ ờ, ừ, chích thuốc là nhiều một tháng bây giờ là mình chích mấy lần một khi nào bà hai dữ lắm rồi mới chích dạ Chứ chích một lần bao nhiêu tiền chích một lần một trăm hai trăm hai dạ hôm đó bà hai chích ờ, bảy triệu mấy mà không có nhằn gì hết trơn ở phước ơi không dạ. rồi bà hai mới xây qua uống thuốc tàu dạ thuốc là do là mình mua luôn hay là người ta cấp cho mình miễn phí mua chứ mình mua không hả ừ mua không đó dạ bữa, bữa nay dời cái võng qua bên đây hả ta ừ, bởi con thấy nó là lạ tối giờ mấy giờ bà hai ngủ bà hai bà hai à, độ ngày mà hai ngủ sớm lắm dạ tại vì ngủ được chắc đầu hôm không kêu kia dạ. cái là cái cần cái, cái sáng luôn dạ nhà về nực không không không nực à, ờ, cũng đỡ ha tại vì nó ờ, đỡ phận đây là nó cặp mé sông đó cô chú anh chị trước ờ, nhà bà đó là mé sông đó tàu ghe chạy qua thường xuyên với lại bà cũng đỡ đây là có một phần cô thề cô lệ cô lệ thì là người trực tiếp ờ, trước giờ lo cho bà với lại có ờ, gì ai đi mua đi ngang gì thì mình kêu vô mua luôn à ừ. khỏi không phải đi chợ ha ừ. rồi cô lệ bán bún đây bán được không được bán chạy lắm dạ rồi bà ăn có tốn tiền không tốn tốn hả một tô bán nhiêu bán hai chục bán như là hai mười lăm mười lăm ngàn dạ vấn đề mình ăn thì mình phải trả tiền ha <laughs> còn nào cho ra cho <laughs> ừ, đúng rồi cho. đâu ra đó Chứ vậy ta buôn bán hoài lâu lâu rồi dạ cô, lại bán lâu chưa bà hai mới bán đâu ừ, gần tháng nè dạ vậy từ lúc mà vừa mới ờ, xả dịch ra đó phải không vừa lúc mà mới ờ, giảm chỉ thị đó phải không ừ, ừ. rồi ừ, với lại ờ, bà hai cũng sợ mít lòng dữ lắm dạ đúng Nói, rồi lâu lâu mẹ cho dạ buôn bán mà ngày là có bao nhiêu thì cũng có nhiều cô chú anh chị đó muốn hỏi thăm bà hai hỏi con dạo này đi thăm bà hai không à, hiện tại cô chú anh chị thì sức khỏe bà đó nhưng cô chú anh chị thấy cũng ổn ha nhưng mà do lớn tuổi thì lúc nào cũng phải có nhức mỏi bệnh ừ, trong mình mỏi, nhưng mà bà thì vẫn vẫn ăn uống đồ được ừ. à, nếu mà cô chú anh chị nào có thấy cảm thông và cảm thương cho bà thì à, có thể hỗ trợ cho bà tiếp tục để à, Phước vẫn tiếp tục nhận hỗ trợ của bà nhé tại lâu quá Phước không có ghé đây à, thăm và không cập nhật clip nên cô chú anh chị à, cứ nghĩ là Phước không còn hỗ trợ cho bà nhưng mà nói chung là Phước đâu có bỏ bà đâu tại vì lâu lâu thì Phước sẽ nhớ thì trực nhớ thì chạy vô thăm bà thôi này có sữa nè bà nhưng bữa hai bữa mình uống hợp cho nó khỏe nha sữa ensure sữa này trước hay mua vô đưa cho bà uống hoài đó giờ ở đây còn buồn nữa hết buồn với đôi khi cũng buồn nhiều lắm thôi thôi bây giờ nghe nói mình đã chấp nhận sống ở đây rồi dạ còn buồn gì nữa có buồn cũng để bụng thôi dạ chứ như biết sao giờ hả bà biết sao giờ ừ, bà già chồng của cô lệ nè dạ bà nói bà cái kệ của bà lớn lắm ai nói gì nặng nhẹ bà gì bà tôi la sao bà không nói bà cứ kệ không à kệ nó đi kệ nó đi vậy không mà cái dạ. kệ bà lớn lắm chứ làm sao giờ hay cũng suy nghĩ người ta nói nặng mình vậy mình trả đũa lại bằng là phải có chuyện thôi dạ thôi kệ nhìn kệ không à rồi bả la cứ kệ bà lớn quá dài quá à chịt ngang cái kệ đi, kệ đi Yeah dạ. Ừ vậy cho nó em xuôi à cứ đây Nếu mà cãi cự cái nó mất vui hết rồi à. Dạ Giờ thì uh, bà hai thì uh, nói chung là sống ở đây cũng lâu rồi cũng quyết định sống ở đây giờ đi đâu cũng không đi đâu, ờ, đi đâu à, nên cô đi. chú anh chị nào nếu mà có thương tình bà thì uh, có hỗ trợ cho bà thì có thể là chuyển qua Phước còn không nữa thì muốn ghé thăm bà thì ngay chỗ cái địa chỉ ở đây à, Phước có để đó à, quên ở dặn nha như tiền ờ, cất kỹ nha bị mất hết lần trước rồi <laughs> kỹ rồi phải không lần đó cũng không có ai đâu mà thôi kệ nó bỏ đi bỏ hai không còn nhớ tới nữa ừ, dạ yeah đây sữa nè sữa này mình đổ ra nha tại con tính mua sữa bịch cho bà nhưng mà thôi thấy bà uống quen uống sữa này rồi sữa này lóc cũng mấy trăm ngàn không có tiền nhiều mua lóc thôi hỗ, hỗ trợ bà cho uống có sức khỏe hai ba bữa vậy đó. tuần mình uống hai hộp thôi cũng được uống uống nhín nhín <laughs> mình có tiền mình uống nhiều không có tiền nè uống nhín nhín đó mình đổ ra bà thì phải uống sữa này ừ, uống được lúc trước là nhớ không có đợt con mua cho bà là sữa pha sữa pha mà trong ờ, sữa bột á rồi bà pha nhưng mà đợt đó là bà không có thấy đường khó pha nhưng mà bà nói thôi uống cái này được đưa cái này vô thì uống được để uống hút vô hút bởi nói thôi từ đó về sau con mua cái này luôn đi nãy uh, ghé tiệm ghé ba tiệm mới có tại khúc ở trong này khúc trong này ta không có bán khúc trong này tại vì nói chung là trong trong vùng quê đó rồi không ai ai có khả năng mà uống <laughs> sữa này đâu hay là cái gì không phải không có khả năng mà giống như là mình nói sao ta à, tiết hạ tiện ừ đúng rồi nói vậy đi chứ nói không có khả năng trọng đây nhiều khi người ta giàu cũng chết thì người ta hạ tiện <laughs> ta hạ tiện đi chứ nói không khả năng thì thấy nó hơi quá ừ. dùng từ không có chính xác nhiều khi người ta hiểu lầm ừ. rồi nhà cửa là có lao không lao quét chùi dọn rồi không quét chùi hoài chứ rồi điện nước đây là cô lệ bên vẫn à? điện à, điện thì à, bà hai xài của nhà nước hả nhà nước còn nước thì cô lệ hết thì kéo ống có ống để ăn trao dạ. kéo để vô cái chạy qua cô lệ kêu cô lệ mở dạ. đầy ghé thăm bà tua qua vậy xong con mới đảo xuống kia thăm ờ, mấy hoàn cảnh mấy cụ đảo ông tua thì lâu lâu đảo ông tua vậy bỏ thì không được quen rồi thà không biết ừ, bỏ không đành dạ thà không biết giống như thà không biết luôn trước giờ không biết luôn thì thôi ừ. còn biết rồi lỡ có duyên rồi thấy <laughs> giống như lương tâm nó không cho phép mà <laughs> kệ ghé lâu lâu quay lại thăm mấy bà mấy cụ nhưng mà con nghĩ là bà đợt này sức khỏe cũng còn tốt nếu mà có gì là cô lại tại con thường con dặn chứ à cụ nào có gì là liên hệ liền điện con con biết để con biết đường con sắp xếp con xuống thăm hay là xuống sau đó rồi rồi thôi giờ bà hai dành sức khỏe nha qua qua bên con nói chuyện cô lệ tí xíu hỏi thăm sức khỏe cô lệ rồi thôi giờ một lần nữa Phước cũng xin ờ, kính chào cô chủ anh chị Quý Mạnh Thường Quân nha Rồi bà hai có trả lời gì không? hai gửi lời thăm các cô các mạnh thường quân bà hai thì không biết hết cảm ơn thiệt nhiều dạ yeah. vậy cũng chúc sức khỏe bà hai luôn nha thay mặt uh, mạnh thường quân với lại uh, thay lời muốn nói với mạnh thường quân chúc sức khỏe bà nha gắng cố gắng nhìn sức khỏe nha bà rồi bye bye và hẹn gặp lại bye bye nha bà hai bye bye <laughs> dạ dạ à, cái cái vỏ của cái điện thoại